Đa ờ, tạ, xin đa tạ Cẩn thận một chút Châu dân và tiểu ma qua đi đâu rồi Hai tên nhát gan đó lại dám cả đêm không về Họ nhát gan sao Họ vốn là đang giả lợn ăn cọp Diễn kịch cho chúng ta xem Nếu không thì quan phủ làm sao có thể đuổi theo đến tiêu cục của chúng ta chứ Nhưng mà ngộ nhỡ họ sợ hãi Không biết trốn đi đâu Vừa về đến tiêu cục Nhưng chúng ta lại đi mất Chỉ còn lại mấy chủ nợ ở trong nhà Hai hoàng qua đại khuê nữ đó Làm sao mà ứng phó được chứ Lôi cặp đệ à Hiện giờ chúng ta như Bồ Tát bùng qua sống Tự thân khó giữ mặc kệ họ đi con Nhưng mà mẹ Chúng ta cũng phải nghĩ cách chứ Họ sẽ không trở về tiêu cục chúng ta đâu Hoàng phủ quậy phá thế kia Chỗ của chúng ta đã trở thành đối tượng giám sát trọng điểm Họ ngốc tới nỗi Sa đầu vào lưới sao Đúng vậy Mẹ nói có lý lắm Nơi nguy hiểm nhất Chính là nơi an toàn nhất Ở đây nè Ở chỗ này nè Bên này bên này Lão la thối à Sao lại chậm chạp thế kia Chúng ta đợi tới nỗi qua cũng tàn mất rồi Hai người ăn mặc kiểu gì vậy Vậy mà còn nói mình là người giang hồ Cái này là ký hiệu của Bảo Tiêu Đúng vậy, ký hiệu của Bảo Tiêu Xin hỏi hai vị đại hiệp Tọa kỵ của hai người đâu Tọa kỵ Cái gì gọi là tọa kỵ Không lẽ hai vị trước giờ áp tiêu Lại không có ngựa chuyên dụng hay sao Xe ngựa của ông lớn thế kia Còn gì ngựa nữa chứ Đúng đó Xe ngựa lớn thế kia còn gì ngựa nữa Làm vậy chẳng phải cỡ quần xì hơi Làm chuyện dư thừa sao Đúng đi thôi Khoan đã Xin lỗi Xe ngựa là của thiếu gia nhà ta chuyên dụng Nếu hai người đã không có ngựa Vậy thì đi theo sau đi Lão già đáng ghét Cùng một mái nhà Không thể không cúi đầu Không sao Nhìn xem tới cùng ai nghe ai Đợi mà xem Đi thôi Đi thôi nào dạ. Mẹ à. Con phải đi đây Yên tâm mà đi đi Không cần lo cho mẹ Mệt chết đi được Mệt quá Mệt quá Đúng là mệt thì Nếu như suốt chặng đường đi thế này Chẳng phải chân sẽ gãy luôn sao Mệt chết đi được Mệt chết đi được Lão la Tại sao hai vị đại hiệp lại chạy theo sau xe ngựa vậy Bỗng phu nhân Hai người họ không tự chuẩn bị Là thúc à Cứ việc Để họ ngồi xe ngựa là được Thiếu gia Chuyện gì cũng có quy tắc riêng Suốt chặng đường Chúng ta phải lập ra quy tắc trước Xe ngựa phải do cậu ngồi Bảo tiêu chỉ để bảo vệ cậu Sao có thể ngồi xe ngựa chứ Là thúc của con nói cũng có lý lắm Vậy bọn ta ngồi trước xe ngựa cũng không được sao Là thuốc, Được không vậy Thiếu gia Trần thiếu gia Cậu quyết định là được rồi Hỏi ông ấy làm gì Đúng đó Vì thiên tiêu Vì không biết đấy thôi Là thuốc là ân nhân cứu mạng của tại hạ Tam lục bằng lòng nghe theo Ai cứu mạng của ngươi Ngươi sẽ nghe lời sao Vậy chẳng phải ta sẽ nghe theo lời ngươi cả đời sao Đừng hồng nha Hai vị tiêu gia Áp tiêu thì có quy tắc của áp tiêu Bọn ta cũng có yêu cầu của bọn ta Thiếu gia, cậu mau lên xe ngồi trước đi. Chúng ta phải xuất phát ngay. La Thúc, à? vậy nhé. Hay là để ta đi cùng mọi người một đoạn. <gasps> Mẹ, Tam lục Bái biệt mẫu thân Mau đứng dậy đi con trai Đi sớm về sớm Mẹ đợi con trở về Mẹ vào trong đi Nhìn kìa Con nhìn đi Người đàn ông này tốt biết mấy Đầu đất Có xe lại không chịu ngồi Còn đi bộ cùng chúng ta nữa chứ Sở Nguyệt Ái Đồ Con không cần phải lo lắng cho Di Sư Di Sư và kẻ thù giao đấu đã bị trùng thương Cũng may nhặt lại cái mạng Hiện đang tịnh dưỡng ở một nơi nào đó Lần này địch ta đối đầu Di Sư thám thính được kẻ thù Đông Phương bất hối Hiện đã đổi tên thành Cao Hướng Thiện Con trai của hắn chính là tên nhà giàu vẫn luôn yêu mến con Cao Phúc Soái Ái Đồ Thời cơ báo thù của sư đồ chúng ta đã đến Di sư xin thề sẽ phải chính ta giết chết Cao Hướng Thiện Còn hãy phụ trách thu hút Cao Phúc Soái vào tay của mình Dứt hết mọi thứ không do dự Di sư quyết định phải bắt hai cha con họ lấy máu trả máu Sống không bằng chết Rốt cuộc đi chưa vậy Tả Phi đang ở đâu vậy Sao tự nhiên lại quay về Tiểu ngược đáp muốn dọa chết hay sao Qua đây Tả Phi đi chưa vậy Đi rồi Đi thật rồi sao Đi thật rồi Trước khi đi có nói gì vậy không Phi thiếu gia nhận được chỉ lệnh của lão gia Đi làm công việc khác rồi Chắc chắn chứ Chắc chắn Chắc chắn vậy là được rồi Làm ta hết cả hồn Thiếu gia Phi thiếu gia khi đi đã nói với tiểu nhân Rằng chuyện cậu đến dân phủ kết thông gia Khoan hẳn đi Còn nữa cậu không thể xung đột trước mặt dân đại tướng quân con người của hắn ta đúng là quảng rộng thiệt Người nói xem cao phúc soái này Cho dù không biết lễ tiết đi chăng nữa Sao có thể gây ra xung đột với dân đại tướng quân được Đúng đó Thiếu gia của tiểu nhân là ai chứ Tiểu Ngực đáp người nói đi Người cản trở đi thế kia Con người của ta toàn thân Toàn thân Toàn thân của ta vui vẻ hẳn lên Thiếu già tâm trạng cũng tốt Tâm trạng tiểu nhân cũng tốt Ta nói nè Hai chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi được không Sở Nguyệt cô nương Thiếu gia, thiếu gia Thiếu gia, sao hả Ta sai khiến ngươi mà cũng không làm được sao Mau đi đi Không phải thiếu gia có khách đến tìm cậu đó Có khách đến tìm ta sao Đúng Không được không được Hôm nay ta có khách quan trọng phải gặp Cho dù là cha của ta cũng không tới Thiếu già người này quan trọng lắm Quan trọng lắm đó Sở Nguyệt cô nương Sao vậy Cao công tử Ngay cả tiểu nữ cũng không muốn gặp sao Sở Nguyệt cô nương Nói ra cũng trùng hợp lắm Tại hạ cũng đang định tới thăm cô nương Đúng vậy, đúng vậy Xinh đẹp tinh xảo Căn phòng của Cao Công Tử trang trí quả thật rất có phong cách Đương nhiên Đơn giản đơn giản Ta chỉ kêu ông chủ đổi hết bàn ghế giường Đổi thành gỗ hồng cổ mà thôi Không biết sở nguyệt cô nương có thích hay là không Cao công tử không hổ thẹn là người giàu có Ra tay hào phóng Đương nhiên thiếu gia Sở Nguyệt cô nương quan lâm hàng xá Như rồng đến nhà tôm vậy Đánh giá gấp dạng lần so với mấy đồ cổ này Không đến chào hỏi không đúng lễ Tiểu nữ không thể để công tử sau khi đến nhà của tiểu nữ Tiểu nữ phải đến thăm Đúng vậy đúng vậy Làm bạn bè mà nói Ráng Ngươi có thể ra ngoài giúp sở Nguyệt cô nương rót ly nước không Hử? Thiếu gia Tiểu nhân đi rót nước Đi rót nước Sở Nguyệt cô nương thật lòng xin lỗi Công tử mở miệng là nói chúng ta là bạn bè Ngay cả thân hữu và quê hương của chúng ta cũng không biết đến Nói là bạn bè với nhau Thật sự hổ thẹn Sở Nguyệt cô nương cô mau ngồi đi Ta sẽ nói tường tận cho cô nghe Nào mời ngồi Sở Nguyệt cô nương Tại hạ tên là Cao Phúc Soái Cha của tại hạ là Cao Hướng Thiện Ngay từ nhỏ đã không có mẹ nhưng ta có một nghĩa huynh tên là Tả Phi Cao hướng thiện, người làm ăn một lòng hướng thiện không nhiều chút nào Cha của công tử vẫn luôn làm ăn sao Ngay từ khi ta hiểu chuyện thì cha ta đã làm người làm ăn rồi Nhưng nếu là trước khi ta hiểu chuyện rốt cuộc thì sinh sống bằng cái gì Ta chưa từng hỏi đến Vậy hôm đó, người đón công tử từ nhà tiểu nữ nhất định huynh đệ của công tử Đúng, huynh ấy là nghĩa huynh của ta Tả phi võ nghệ của huynh ấy cao lắm Nhưng so với cha của tại hạ vẫn còn kém xa nhưng mà cha ta ngay từ nhỏ đã không cho ta tập võ Cho nên mỗi lần ta tới một nơi nào đó Vẫn luôn có người đi theo Xem ta như là một đứa trẻ vậy Nghĩa huynh Đúng vậy Huynh ấy là cô như vậy cha ta nhận nuôi Huynh ấy đối với ta còn nghiêm khắc hơn cả ca ca ruột Quản chặt lắm Sở Nguyệt cô nương Không sợ cô cười ta Thật ra trước hôm nay Thì lần nào ta tới thăm cô Đều phải trốn huynh ấy hết Nếu không thì ta nhất định sẽ bị nhốt trong căn nhà này không để ta ra ngoài Nhưng mà hôm nay quân ấy đi rồi Thảo nào huynh ấy sợ tiểu nữ là xà yêu ngàn năm Ăn mất công tử Không phải đâu không phải đâu Nếu như nói hết mối quan hệ của hai ta ra cho cô nghe Vậy thì phải đem tất cả bối cảnh gia đình nói cho cô hết Không sao đâu không muốn nói không cưỡng đâu Sao có thể chứ chúng ta là bạn bè Bạn bè thì cái gì cũng phải Sổ nguyệt cô nương Ngọc bội mà tôi tặng cô đâu Ngọc bội đó của công tử chẳng phải là tính giật đến ước sao Nếu như tiểu nữ mang theo đó đi khắp nơi Ngộ nhỡ bị nhạc gia của công tử nhìn thấy Chẳng phải sẽ có chuyện sao Để họ biết mới tốt Ta chính là muốn họ biết được Ta không muốn cưới người vợ đó Cũng khỏi mắt công cha ta đi quỷ hôn Không lẽ vì gia thế của công tử Không xứng với công tử Công tử cho cô ấy Đương nhiên không phải Gia thế của cô ấy tốt biết dường nào Cha của cổ là đại tướng quan Đại tướng quân dân Trung Thanh phong cương đại lễ có quyền có thế Cô nghĩ xem Người mà ta cưới đâu phải cha của cổ Cha của cổ có quyền có thế thì sao chứ Ta nói cho cô nghe Thật ra đại tiểu thư họ dân đó Xấu xí lắm Cô nghĩ xem Ta tướng mạo đường đường Một đấng nhân tài sao có thể cứ quấy được chứ Dân cô nương có xấu hay không Không lẽ công tử đã từng gặp sao Ta chưa gặp qua Nhưng ta từng nghe nói Một đại sự quan trọng thế kia chỉ nghe người khác nói Đã tự ý quyết định rồi Sở Nguyệt cô nương Tuy rằng ta không thông minh Nhưng cũng đâu có ngốc Ngược lại cô thử nghĩ xem Một quả trứng ung để ngay đây Nhưng cô lại một mực đòi ngửi thử Để bản thân mình buồn nôn Cô mới thấy thoải mái sao Đúng rồi, lần trước công tử nói muốn mời tiểu nữ ăn cơm Châu công tử giống dĩ cùng đến với công tử Công tử có thân với người đó không? Không thân, chỉ gặp qua vài lần thôi Châu công tử đó còn non lắm Ta còn nói sẽ dạy người đó cách định nọ con gái Theo tiểu nữ, châu công tử đó Nếu như là một cô gái Nhất định sẽ xinh đẹp vô cùng Nhưng đó lại là đàn ông Lần trước vắng mặt Lần này công tử có thể mời người đó tới không Sở Nguyệt cô nương không lẽ cô đã thích châu dân rồi sao? Không thể nào Chỉ là nhà của tiểu nữ đều nở đầy hoa xuân Một người thưởng thức Đáng tiếc Nếu như có những người bạn chung một sở thích Cùng nhau uống trà, luận rượu, thưởng qua Đó là chuyện tốt biết dường nào Tốt Cách nghĩ này tốt Nhưng mà sở nghiệp cô nương Tại hạ không biết châu dân đó sống ở đâu không sao đâu Ta có thể tìm đến lô cặp đệ Hai người họ vốn rất thân Và có cả Trần Công Tử học rộng hiểu nhiều nữa Cái này càng không vấn đề gì Được Vậy tiểu nữ sẽ đi chuẩn bị Mọi người chuẩn bị xong Hãy quay qua đây Đừng mà sợ nguyệt cô nương Hay là dậy đi Trần Tam Lục ở ngay bên suối ờ, Bên đó người không đông Cô hỏi thử xem sẽ hỏi được ngay Cô qua đó tìm còn ta đến tứ hải tiêu cục tìm lôi cặp đệ Kêu lôi cặp đệ đưa tìm châu dân Như vậy chúng ta có thể mau chóng gặp mặt ở ngôi nhà nhỏ đó Được rồi, mọi thứ nghe theo công tử tiểu được đi trước Sao người cô nương Cô là con gái Hay là kêu tiểu ngực đáp Tiễn cô nha, không cần đâu Ta còn phải mua vài món đồ con gái Không làm phiền tiểu ngực đáp của công tử nữa Sao người cô nương đi thông thả Mệt chết đi được Trên đời này Thật sự không còn người nào ngốc bằng tên mọt sách Và tên quản gia ngốc đó Có xe ngựa không đi Lại cùng nhau đi bộ Ta thấy đầu óc bọn chúng dũng nhão Bạn có thể nhanh lên một chút không với tốc độ này của bà Đến trời tối cũng chưa kịp đến quán trọ Lão la thôi Đều tại ông cả Đều là yêu cầu rách của ông Bộ ông tưởng ta muốn sao Không đến được quán trọ đều tại ông cả Bà Lưu thúc Ta thấy dì Thiên Tiêu thật sự mệt lắm rồi Dù sao thì xe ngựa vẫn còn trống chi bằng để dì Thiên Tiêu lên xe ngồi một lát Để bà ấy kéo dài từng bước một Cũng không phải là cách Thiếu gia Nhưng mà xe ngựa Vẫn phải do cậu ngồi Tào Đại Hiệp Bà hãy ngồi trên vị trí điều khiển Ngồi nghỉ một chút Cuối cùng cũng nghỉ thông rồi Lão La Thối Nhìn cái gì mà nhìn hả Tay của ông để đó làm gì Qua giúp tôi một tay đi Đừng đừng à. Chúng ta Nam nữ thọ thọ bất thân Ghê quá đi Bỏ đi ông ơi Ông già tới nỗi có thể làm cha của ta đó Mau lên Thiếu gia Mau lên Nhanh lên Khá là mạnh mẽ đó Thiếu gia Mẹ của Lô huynh đệ đã lên xe ngồi rồi Cậu cũng vào trong đi à? Như vậy chúng ta cũng có thể mau chóng lên đường à, Vậy cung kính chỉ bằng tuân lệnh <gasps> Chỗ này có người Thiếu gia Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm chân trời mới nhé Chân trời mới là nơi như thế nào? Đi thôi Mẹ Là mẹ nè Thân hình xinh đẹp đầy đặn của mẹ Con cũng có thể nhận làm được sao Cũng may cũng may không phải Trần Tam Lục May quá Cháy đến nơi rồi Con con còn nằm mơ nữa sao Sao vậy Không lẽ lật xe rồi sao Tên mọt sách đó không sao chứ Mở miệng là đồ mọt sách Phiền phức lớn rồi đó Người đâu Thích khách đâu không phải không phải Không thích khách gì cả Là bọn ta Các người Các người từ đâu biến ra vậy Cái gì mà biến ra chứ Hai người họ ngủ trong xe Ngủ tới giờ này đó Trần Tam Lục Thảo nào không ngồi xe ngựa Thì ra giấu họ bên trong Đồ mọt sách dông ân bộ nghĩa Lôi hiền đệ Đệ tuyệt đối không được nói như vậy Lúc nãy ta cũng hết hồn đó Là tổ hợp gì vậy Tam lục thiếu gia Mọi thứ do cậu sắp xếp sao Là thúc Thúc còn nói vậy Lôi hiền đệ sẽ nuốt sống ta đó Tốt lắm Trần Tam Lục Không đánh mà khai rồi sao Khai gì chứ Thang thiên bạch nhật Có lẽ mà không thể nói rõ được sao Vì thiên tiêu Đây là đâu vậy Chỗ này là đâu mà cũng không biết Vậy mà con ngủ một cách thoải mái như vậy hả Con trong tình trạng hồ đầu chạy lên xe ngựa Vừa mở mắt Để nhìn thấy mọi người Châu Hiền Đệ Thì ra chỉ là vì sự nhầm lẫn Mà lên nhầm xe của bọn ta Chỗ này cách trốn quan hỷ không xa Nếu như bây giờ lên đường vào lúc trời tối có thể đến được Không được đâu thiếu gia Chúng ta không thể trở về Lão gia hiện đang bắt chúng ta mà Vậy xin hỏi mọi người định đi đâu Châu Hiền Đệ Đệ có từng nghe qua Hảo Tủ Hương chưa Mọi người hiện đang tới Hảo Tủ Hương Hảo Tủ Hương xin hỏi mọi người sẽ đi mấy ngày vậy Nhà có mẹ nhung nhớ Ta rất muốn đi sớm về sớm Nhưng cũng phải mất khoảng nửa tháng Vậy thì tốt Dù sao thì ta vẫn chưa đến hảo tử hương Vậy bọn ta sẽ đi theo mọi người suốt chặng đường Xem như du lịch Không được đâu thiếu gia Ra khỏi trấn quan hỷ sẽ càng đi xa càng xa đó Tiểu ma qua Cái này không được, cái kia cũng không được Hãy nghe lời ta, ta biết sắp xếp mà Thiếu gia Xin tha tội nói thẳng Mọi người hãy mau quay về đi Tuy rằng bọn ta lên nhằm xe ngựa của mọi người Nhưng mà có lẽ mọi thứ đã được định sẵn Cho dù tính toán kỹ lưỡng Cũng không thể có chuyện trùng hợp như vậy Xin mọi người hãy để ta dịch tiểu ma qua vào đội ngũ của mọi người nhé Là thúc Trên đường có thể thêm một người Có thể nói chuyện như châu huyền đệ Chẳng phải là một chuyện tốt sao Cứ như bọn ta không phải người vậy Không biết ăn nói, ăn nói bậy bạ Được rồi, được rồi Thiếu gia Nhà ta đã đồng ý chuyện này Lão bộ này cũng không còn gì để nói Không được, ta không đồng ý ờ, Bỏ đi mẹ ơi, khó khăn lắm mới làm rõ mọi chuyện Mẹ là diễn tù nào đây Tí nữa nói với con sao Châu Dân nghe ta hỏi Tại sao lại phải đi với bọn ta hả Có phải các người đang trốn người gì ở quan hỷ không Dì Thiên Tiêu à, dì nói vậy là sao Ngoài dì và cặp đệ ra thì làm gì có người bạn nào khác Được rồi mẹ à Châu Dân có nỗi khổ riêng của Châu Dân Đi theo chúng ta thì cứ đi Lời mà cậu nói với ta Ta nhớ rất rõ Phải nịnh hót ta Nếu không Con qua đây mau Con làm người tốt làm gì Thêm hai người chẳng sao cả Nhưng trên đường đi Ai ngồi xem Ai đi bộ Nghe rõ đây Bất luận là bao nhiêu người Thì cũng chỉ có thiếu gia ngồi xe Ta sẽ trả tiền Xin hãy để ta và tiểu ma qua Hai người vô dụng này ngồi xe Được Không được Lôi hiền đệ Khó khăn lắm gì thiên tiêu cũng đồng ý rồi Tại sao đệ lại phản đối Mẹ của ta đơn giản lắm Chỉ cần có tiền cái gì cũng được Còn ta Ta ghét nhất chuyện lấy tiền mua đặc quyền Bằng cái gì người nghèo bọn ta lại phải đi tới nội dũng cả chân Chẳng phải đang ức hiếp người nghèo hay sao Lôi hiền đệ đã nói như vậy cũng có lý lắm Thanh niên các người mỗi người một ý kiến Thân là bảo tiêu đầu sau này tất cả mọi chuyện đều do ta quyết định Để mắt công nói này nói nọ Không thành sự được Ta tán thành Diệp Thiên Tiêu làm lãnh đạo Một nước không thể không chủ Rồng không thể không có đầu Nếu Diệp Thiên Tiêu đã là lãnh đạo của chúng ta Chúng ta đương nhiên phải nghe theo lời gì ấy La thúc Diệp Thiên Tiêu gọn gàng nhanh nhẹn Chúng ta không thành vấn đề gì đâu Thiếu gia La thúc à Được rồi Vậy ai ngồi xe Ai đi bộ Ta không đi bộ Ta đi không nổi Cộng thêm ta Bốn người Đầy đủ Các người ai cũng xem ta là đồ ngốc sao Rõ ràng trên đó ghi bốn chữ Tứ hải tiêu cục Người nào cũng mở to mắt nói dối Tiểu Nguyệt đáp Đừng nhiều lời với chúng Vào trong Thiếu gia à, Cọp không phát huy Các người xem ta là mèo sao Xem ta thu dọn các người bằng cách nào Muốn đánh ta đánh ta Không được đánh thiếu gia của ta Không được không được Không được đánh thiếu gia của nhà ta Dừng tay Thiếu gia thiếu gia Chuyện gì vậy Hai người này cứ ăn nói không ngừng nghỉ Rõ ràng là muốn bị đánh Ngươi chính là lão đại của chúng sao Lôi già các người sao lại nuôi mấy thằng không có mắt Giúp ta thu dọn chúng ngay đi Đi vào trong Ngươi tìm họ lô sao Ta tới lô gia đương nhiên tìm lô gia Không lẽ tìm họ hoàng sao Cũng ra dáng lắm Thật không ngờ họ lôi cũng có những người bạn như ngươi Mắt chó của người mở to một chút đi Bổn thiếu gia tên Cao Phúc soái Tiếng nữa sau khi tìm được lô cặp đệ Để xem các người sẽ mất việc thế nào Phải phải phải Là ta quản giáo không nghiêm Tiếng nữa ta giải quyết chúng Đừng giận mà vào trong Được tránh ra tránh ra thiếu gia lúc nãy có đau không không sao chứ đưa đây làm gì vậy Người đâu có người không Đừng giật túi tiền của ta Đưa túi tiền đây cho ta Cút Đại nương Đại nương không sao chứ Không sao Đại nương xem đi có thiếu gì không Đa tạ bên trong chẳng có gì cả đâu Không có Vậy sao còn liều mạng như vậy Nó còn quan trọng hơn cả mạng của ta Đa tạ đại hiệp Đại nương Ta đưa đại nương về nhà nhé Đa tạ đa tạ Đại Hiệp mời dùng trà Đại nương đừng làm nữa Mau nghỉ ngơi trước đi Cú đá lúc nãy thật sự không phải là nhẹ Nếu cần ta sẽ mời Lan Trung giúp đại nương Không cần đâu Không Lan Trung nào Có thể trị khỏi bệnh của ta Đại nương chỉ bằng nói ra Không nói cũng vậy Đây là tâm bệnh khó trị Đại Hiệp Mau ngồi đi Uống chút trà nào Tả Phi không gánh nổi hai chữ Đại Hiệp Tại hạ họ Tả, Tên chỉ một chữ Phi Đại nương gọi là tả Phi là được Sao có thể chứ Nếu không phải do Đại Hiệp ra tay cứu giúp Thì túi tiền này đã không còn nữa rồi Đại Hiệp tại thượng Hãy để Ánh Trúc đa tạ ngài Đại nương chính là Trần Ánh Trúc Đúng vậy Một phụ nữ như ta chỉ sống nương tựa vào con trai Vậy con trai của Đại Nương là Con trai của ta tên là Trần Tam Lục Đại Hiệp có quen biết không Nó đã ra khỏi nhà rồi Nếu không đã có thể gặp mặt Đại Hiệp được rồi Đại Nương Đừng gọi ta là Đại Hiệp nữa Khiến cho Tả Phi đứng ngồi không yên Được rồi Ta thấy So với con trai ta cũng không lớn hơn bao nhiêu Vậy ta gọi cậu là Tả Phi nhé Được Nhìn cậu phong trần thế kia Có lẽ không phải là người bản địa Không giấu đại nương Tả Phi đích thật không phải là người bản địa Vậy được Vậy cậu hãy ngồi nghỉ một chút Ta vào trong làm vài món đặc sản của nơi này cho cậu nếm thử Không cần đâu đại nương Sẽ xong ngay thôi mà Đại nương xong ngay thôi Con trai của đại nương tên Trần Tam Lục Người này khoảng 20 Họ Lưu Tên Hoành Cửu Sống ở một nơi nào của Trấn Quan Hỷ Người mẹ họ Trần Tên Ánh Trúc Tìm được người này Giết không tha Chuyện này phải tuyệt đối tuân thủ Trần Đại Nương hiền từ như vậy giải lại con trai của bà chẳng phải hội lưu Có phải nghĩa phụ đã nhầm ai rồi không Ta ở đây Quả nhiên là cô Xem ra các hạ đã dự đoán trước Cô nương không đơn giản Một nữ lưu khinh công lại chẳng nên xem thường Chúng ta không cần phải tán tụng nữa Ngươi xuất hiện ở nhà Trần Tam Lục Có lẽ không phải là ngẫu nhiên Cô nương cũng quen với người họ Trần Các hạ không cần phải hỏi ngược ta Người Trần gia sống một cuộc sống giản dị bình yên Các hạ cũng đến làm phiền sao Cô nương nói vậy Có lẽ là chủ quan rồi Sao cô có thể nhìn thấy được ta đến nhà họ là có mua đồ chứ Có lẽ đó không phải là mua đồ của các hạ Vì các hạ chỉ là một con chó săn tuân lệnh hành sự Nếu cô nương còn buông lời sàng bậy Đừng trách tại hạ không khách sáo Ta chỉ nói thật lòng mà thôi Không lẽ cao hướng thiện Thật sự là người tốt sao Cô nương quay với nghĩa phụ của tại hạ Chúng ta đã giao đấu dài lần Suy đoán các hạ vốn không phải là người xảo quyệt gì Đáng tiếc lại bị người xảo quyệt lợi dụng Người ta nói Lấy quán trả quán, lấy ân trả ân Tất cả mọi hành động của nghĩa phụ Tại hạ không gì không ổn Ta khuyên các hạ hãy đi thám thính thử Đông Phương Bốc hối và Cao Hướng Thiện có quan hệ gì không Để mắt công các hạ trở thành đau để người khác mượn đau giết người Đông Phương Bốc hối Sở Nguyệt đã nói hết Lần sau gặp lại Cô nương nếu như các hạ vẫn còn chấp mê bất ngộ Sẽ là lúc hai ta phân thắng bại Quỳ xuống Quỳ xuống Cao thiếu gia Một thiếu gia thần khí như ngươi Ra khỏi nhà chỉ đem chút tiền này thôi sao Quá keo kiệt rồi đó Ngươi muốn cứu thiếu gia không Được Ta sẽ để hắn đưa mọi người đến chỗ ở của Cao Thiếu Gia Đem tất cả mọi thứ đáng giá qua đây hết Ta phải xem thử Có thể đổi lại sự tự do của Cao Thiếu Gia hay không Ngươi hãy nói với Thiếu Gia Kêu cậu ta ngoan ngoãn mà đợi ngươi trở về Thiếu Gia đợi nhé Tiểu Ngực đáp tí nữa sẽ quay về ngay Tí nữa sẽ quay về cứu cậu Thiếu Gia đợi nhé Quỳ xuống Ngoan ngoãn mà quỳ xuống đi Châu dừng về lô cặp đệ Có khi nào đã bị bọn thổ phỉ này giết chết rồi không Cô nương xinh đẹp quá Đúng đó Từ xa ta đã ngửi được mùi hương của mỹ nhân rồi Thơm và xinh quá Xin hỏi Lôi cặp đệ có nhà không Tìm lôi cặp đệ làm gì Tìm ta chẳng phải cũng như vậy sao Xin quy tắc một chút Quy tắc Mấy đứa nghe rõ chưa Mỹ nhân kêu ta quy tắc một chút Ta nói cho cô nghe Tại đây Ta chính là quy tắc Ta hỏi ngươi Lôi cặp đệ đang ở đâu Lôi già đã thế chấp căn nhà này cho ta rồi Họ đã rời khỏi chỗ này từ lâu rồi Đi thôi mau lên Mau vào trong đi Xem ra Cao Phúc soái không tìm được tung tích của Châu Dân rồi Cái gì Chỉ còn lại hai căn phòng vừa mới xem sao Đủ rồi mà Trưởng quầy Bọn ta nhiều người như vậy Có một phụ nữ, một thiếu gia Hai căn phòng Sao có thể đủ cho mọi người ở chứ Sao có thể không đủ chứ Mọi người xem Lão già và phu nhân ngủ một phòng Những người khác Thiếu gia và tùy tùng đều là đàn ông Bên ngoài thế này Đâu thể là được nhiều người như vậy Nhiều nhất Thiếu gia ngủ giường Tùy tùng ngủ dưới đất Đủ mà đủ mà Ai thèm ngủ chung với ông ấy chứ Trưởng quầy nè Nói chuyện cẩn thận một chút Cây kiếm này của lão nương Không nhận người đâu đó Chỗ của bọn ta đâu phải hát điếm Sao lại cầm đao dạ ta Mẹ à, không chọc được đâu Giấu nó đi Đi Chúng ta tìm một quán trọ khác Đi thôi Khách quan à Ta nói cho mọi người nghe Nơi nhỏ này của bọn ta Hai hôm nay có ngày lễ Người bên ngoài rất đông Trong chân chỉ có hai tiệm Ta thấy chi bằng đặt hai phòng này trước Ờ đợi đã Mọi người đi tìm chỗ khác Hai căn này ta đặt trước được, vậy được Cái gì mà cậu đặt chứ Không thể nào Mọi người ai cũng mệt rã rời rồi Đừng đi tìm nơi khác nữa Cứ sống ở đây cũng được Đúng đó Vẫn là cặp đệ của chúng ta nói chuyện có khí phách Cứ quyết định như vậy sống ở đây đi La Thúc Chúng ta ở ngoài Cố gắng một chút vậy Chỉ có hai căn phòng Nam một phòng, nữ một phòng Không được Chỉ có bà là nữ thôi Năm người bọn ta chen chút một chiếc giường sao Không được Cặp đệ của chung phòng với ta Châu Dân và cả tiểu ma qua Ta có tư cách là mẹ của chúng Cho nên bọn ta Bốn người một căn, hai người một căn Vì thiên tiêu Hiền đệ chỉ vừa mới thanh niên Cùng ngủ chung với mẫu thân trái với lễ tiết Gì chứ Ta vẫn chưa thành niên đâu Ta mới 17 tuổi Mọi người quyết định mau đi Ta mệt tới nỗi sắp ngất đi rồi Vì thiên tiêu Chúng ta tổng cộng 6 người Chỗ này có hai căn phòng Nếu chia đều bình quân một phòng ba người Châu Hiền Đệ Chi bằng đệ qua chỗ của bọn ta Cái gì Người định ngủ chung với Châu Dân sao Không được không được Ta muốn ngủ chung với Tiểu Ma Hoa Châu Hiền Đệ Chúng ta bàn chuyện về đêm Cũng là chuyện tốt mà Bàn chuyện Ma mới tin Thiếu già Cậu hãy ngủ một mình đi Nuôi dưỡng tốt tinh thần mới phải Ta là lãnh đạo Ta là người quyết định Đi thôi Ngủ thôi ngủ thôi Đi ngủ Mau lên đi nào nếu biết như vậy Chi bằng chỉ có ta và cậu mau chóng tới nơi còn hơn Là Thúc à Vì thiên tiêu nhiệt tình hăng hái Đôi hiện đệ hiệp nghĩa hào phóng Thúc không tìm sai đâu Thật sao Thiếu gia Lão cứ tưởng cậu vốn rất căm ghét Tên tiểu tử lô cặp đệ đó <laughs> Đích thực Ta và cậu ta tú tài gặp phải binh Có lý nói không rõ Nhưng mà cũng không tới nỗi ghét Cũng phải thấy được ưu điểm của người khác Có lúc cậu ấy cũng khá dễ thương Cứ như một đứa trẻ không biết lớn vậy Vậy thì tốt Tiểu ma qua à, Lúc chúng ta đi quá dội rồi Chẳng mang theo cái gì cả mùi sờ xem Da của ta Không còn sáng mịn nữa Mùi gì gì vậy Mùi cũng ngửi thấy mùi gì đó Là áo quần của chúng ta đó Đã hai hôm không thai rồi Tiểu thư Ngày mai sáng mùi sẽ đi chuẩn bị giúp cho tiểu thư Ngồi xe ngựa ngồi lâu rồi Đau nhức cả người Nếu biết sớm như vậy Ta đã mang theo thùng thuốc của mình tới rồi Tiểu nữ Xoa bóp cho tiểu thư nha Tiểu ma qua Mùi cũng vất vả lắm rồi Tối hôm nay Phải vuốt ướt cho muội Ngủ dưới đất rồi Tiểu thư à đừng nói vậy mà Tiểu ma qua chịu khổ quen rồi Cặp đệ Mau dậy tắm sạch sẽ đi Nè Lô cặp đệ Mau tỉnh lại đi Tiểu thư nhà ta phải ngủ rồi Lôi đệ nhà ta mà ngủ Xét đánh cũng không dậy đâu Tiểu thư phải làm sao đây Ta làm sao mà biết được vì Thiên Tiêu dậy Dường nhìn cho con Dì ngủ đi mà Con là dạng bối Sao có thể để dì ngủ dưới đất chứ Vậy không có sáo nữa Chỉ một đêm thôi Nhẫn nhịn là được Ai biểu chúng ta có nhà cũng không về được Cao Phúc soái Tên tiểu nhân Đâm chết ngươi Sư phụ Người hại sư phụ là Cao Hướng Thiện Sở Nguyệt bằng lòng liều mạng thay sư phụ giết chết hắn Để báo đáp ân dưỡng dục Và thỉnh cầu sư phụ tha cho người Cao Phúc soái một người thanh niên trẻ không thù cũng không quán với người Một người hoàn toàn không có mưu đồ Sở Nguyệt trong lúc vô tình phát hiện cô gái rất giống nhị muội của Sở Nguyệt Trước khi sư phụ có mệnh lệnh tiếp theo Xin hãy cho phép Sở Nguyệt đến để xác nhận thân phận của người này Để hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của Sở Nguyệt Vị thiếu gia này mang đến không phải là ích Thả họ ra đi Tiểu ngực đáp Sao lại đưa hết nhân lượng cho bọn chúng Thiếu gia mạng sống quan trọng Thiếu gia đa tạ cậu Đi đi Ta nói cho các người nghe Nếu như các người biết cha của ta là ai Cha sẽ để các người phải khóc mà xin tha Xem ra chuyện ta chỉ lấy tiền không lấy mạng là sai rồi Mọi người Thiếu gia này không muốn sống nữa Cái gì hảo hán à Thiếu gia chỉ tùy tiện nói ra thôi Mọi người đừng tưởng là thật Đừng tưởng là thật Đi đi Thiếu gia Mau trả lại ngôn phiếu và trang sức lại cho ta Trả lại đây Cút Cút mau Cút mau Thiếu gia à. Thiếu gia à, chúng ta phải làm sao đây Đều tại ngươi đó Đem hết ngôn phiếu cho bọn chúng Còn làm được gì nữa Đồ ngốc, điều quan trọng nhất số ngân lượng đó của ta Thế là tiêu tùng rồi Bộ dạng bây giờ của ta Có giống Cao Phúc soái không Giống Ta nói mà, Cao Phúc soái Thật ra chính là khí chất Trưởng quay Trưởng quay Trưởng quay Hai người Ai cho phép hai người vào đây vậy Mở to mắt của ông mà nhìn đi Bổn thiếu gia là ai? Tiểu ngực đáp, lúc nãy cậu đem người tới đây làm khách của ta chạy đi mất. Bây giờ cậu lại đưa một người áo quần không chỉnh tề vào đây. Cậu có tin ta đánh cậu tới nỗi quần áo không chỉnh tề không? Trưởng quầy nhìn kỹ đi, đây là thiếu gia của bọn ta. Cao thiếu gia, đúng lúc lắm. Đến tiền đại sảnh và phòng đều bị tan nát cả, mau trả hết tiền cho ta. Trả thì trả, cũng chỉ là tiền thôi Bổn thiếu gia nhiều vô cùng Nhưng mà bây giờ chỉ là lúc bổn thiếu gia đi ngủ Khoan đã Trả tiền phòng trước Tiền phòng có Đợi bổn thiếu gia Sau khi viết thư lấy được tiền từ chỗ của ta Một xu tiền cũng không thiếu Xin lỗi không có tiền thì đừng hòng lên lầu Ta nói trưởng quầy nè Trong mắt ông ngoài tiền ra thì còn gì hả Đúng cậu nói đúng Trong mắt của ta ngoài tiền ra chẳng còn gì cả Còn ghen mắt đó Tiểu Ngật đáp Ngươi nói xem Cả ngày hôm nay chúng ta gặp phải loài người gì đây Vậy ờ, Ngươi nhớ rõ Bây giờ ngươi có chút bản lĩnh đó Nhưng ta nói cho ngươi nghe Cao Phúc soái này Sớm muộn gì cũng có một ngày ta tới đây tìm ngươi Đi thôi Thiếu gia Thiếu gia Tiểu ngực đáp ngươi nói đi Lúc cần tả phi đó quân ấy lại không xuất hiện Lúc không cần thì quân ấy tối ngày đi qua đi lại trước mắt chúng ta Lạnh chết đi được Thiếu à, gia Chúng ta thế này cũng không phải là cách Tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi đi Đi đâu chứ ngươi xem đi Khắp nơi đều đóng hết cả rồi Bọn người này quả là quá đáng Không có chuyện gì cướp lấy đồ của ta để làm gì chứ lạnh chết đi được Thiếu gia Nếu như cậu không chê bẩn thì mặc áo của tiểu nhân đi Ta mặc của ngươi Ngươi phải làm sao đây Không sao đâu thiếu gia Mặc mau lên đi Cao Phúc soái ta cũng có ngày hôm nay Có phải nằm mơ không vậy Đi thôi đi thôi 我从第一眼见就被你吸引。上天注定了我们是敌人，是无可改变的事。